Hello, xin chào quý vị các bạn. Năm nguyên tắc giúp Mark Mini trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán dễ dàng như thế nào? Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là những nguyên tắc dễ dàng giúp chúng ta thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. À, như chúng ta biết thì trong đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải nắm rõ được cái quy luật của hoạt động của thị trường chứng khoán bởi vì những cái quy luật đó nó luôn luôn lặp đi lặp lại hết cái chu kỳ này đến chu kỳ khác hết năm này đến năm khác và nếu chúng ta nắm rõ được cái quy luật như vậy thì chúng ta sẽ có những cái, những cái quy trình để chúng ta ứng dụng nó ra sao đúng không khi mà chúng ta có quy trình rồi thì chúng ta chỉ cần áp dụng những quy trình đó để chúng ta có thể thành công à, tuy nhiên thì ở ngoài kia có rất nhiều các bạn khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng không nắm được quy luật chúng ta không biết được quy trình mà chúng ta chỉ đầu tư theo cảm tính theo mách nước của một ai đó hoặc là chúng ta mua theo một cái cổ phiếu nào đó mà chúng ta yêu thích nên dẫn đến là có lúc đúng lúc sai lúc được lúc mất và phần lớn là 95% các nhà đầu tư như vậy họ mất tiền trên thị trường chứng khoán trong khi đó thì nhiều nhà đầu tư thì uh, có lợi nhuận rất là cao hết chu kỳ này đến chu kỳ khác trong khi đó tài khoản chúng ta kể cả thị trường tăng thì vẫn cứ gì dạ, à, giảm tiếp tục cứ giảm thì điều gì dẫn đến tình trạng như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ được năm cái à, quy luật năm cái bước để chúng ta biết rằng là Mark Emney đã sử dụng như thế nào trong đầu tư chứng khoán à, bước số 1 đó là chúng ta biết rõ đó là xu hướng tại vì chúng ta biết rằng là xu hướng là bạn và khi mà chúng ta không đầu tư theo xu hướng thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta giống như bây giờ chúng ta đi uh, đường chúng ta gặp một cái, cái gió tức là gió ngược chiều chúng ta đi thì chúng ta rất là khó đi ạ nếu chúng ta đi theo chiều gió thì thực sự là chúng ta thấy là rất là dễ đi đúng không ạ và trong đầu tư chứng khoán cũng vậy phần lớn mọi người cứ thích đi theo chiều gió ngược đó là mua cổ phiếu đang chốc đầu rút xuống và bởi vì chúng ta thấy là cổ phiếu đang giá rẻ nên chúng ta cứ tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào và khi mà cổ phiếu tiếp tục mua vào thì chúng ta sẽ bị thua lỗ thua lỗ thua lỗ rất là nhiều nên đấy là lý do chúng ta ngày càng bị thua lỗ nhiều hơn nên quy tắc đầu tiên các bạn nhớ cho Dũng đó là đó là mua theo xu hướng à, mua theo xu hướng thì xu hướng thì chúng ta có xu hướng ngắn hạn và xu hướng dài hạn xu hướng trung hạn thì nếu các cổ phiếu mà tích lũy ngắn xu hướng ngắn thì chúng ta đầu tư ngắn hạn hay chúng ta đầu tư sóng nếu cổ phiếu mà tích lũy dài hạn thì chúng ta đầu tư theo dài hạn chúng ta không thể nào đầu tư chiến lược đầu tư ngắn hạn cho chiến lược đầu tư dài hạn được nên cái đầu tiên chúng ta cần phải nhớ đó là chúng ta đầu tư theo xu hướng và một cái key mà Dũng chia sẻ đó là chúng ta có thể sử dụng để à, sử dụng các à, kênh giá sử dụng các đường trung bình động à, sử dụng à, các công cụ khác có thể sóng Elliott nhưng có rất nhiều các uh, công cụ khác nhau nhưng thông thường thì macd sử dụng về xu hướng và bạn đã xem lại những cái chia sẻ của Dũng trong những video trước thì bạn sẽ hiểu rõ về xu hướng như thế nào à, tiếp theo chúng ta thấy rằng là ông sử dụng đó là đòn bẩy tức là một cái bước để biết là cổ phiếu có mạnh hay không thì chúng ta cần phải sử dụng đòn bẩy đòn bẩy ở đây là gì ạ à? hay chính là những chất xúc tác là tạo nên cái sự ờ, tăng trưởng về lợi nhuận về doanh thu của một cổ phiếu với những cổ phiếu khác nhau thì chúng ta thấy là nó sẽ có những đòn bẩy khác nhau giả sử như đòn bẩy về gì ạ là sản phẩm mới một công ty có sản phẩm mới thì thông thường nó sẽ có tốc độ tăng trưởng rất là mạnh à, tuy nhiên thì có những công ty có sản phẩm mới nó không tăng trưởng và để tăng trưởng mạnh thì ít nhất nó phải có sản phẩm mới đúng không kiểu gì nó phải sản phẩm mới à, có công nghệ mới có nhà máy mới và đặc biệt là à, có những cái chiến lược marketing mới à, với rất nhiều các công ty chúng ta biết là những cái chất xúc tác nó cũng có thể đến được gì ạ à? đến từ ban lãnh đạo đến được chiến lược kinh doanh đến từ rất nhiều các yếu tố khác nhau nhưng tuy nhiên thì một công ty muốn tăng trưởng như là Hòa pháp thì chúng ta thấy là thứ nhất là chúng ta thấy là đây là một doanh nghiệp có sản phẩm mới đúng không có nhà máy mới có công nghệ mới đặc biệt là ban lãnh đạo thì chúng ta cũng thấy rằng là rất tuyệt vời có văn hóa doanh nghiệp uh, có thể là tốt nhất trong rất nhiều uh, công ty mà chúng ta biết đó là giao quyền cho những người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn bộ à, trách nhiệm về gì ạ trách nhiệm về điều hành trách nhiệm về những cái điều gì không xảy ra và đây chính là một trong những cái thành công của pháp chúng ta biết rằng là formosa xây dựng uh, rất là mất phải mất gần 10 năm trong đó hòa phát mất khoảng 3 năm đã xây dựng uh, hoàn thành một cái nhà máy với quy mô rất là lớn trong thời gian rất là ngắn nên rõ ràng nó giảm được rất nhiều chi phí cái thứ hai nữa là cái nhà máy mới nó có gì ạ à, hai lò cao đi hoạt động và lò cao thứ ba tiếp tục đi vào hoạt động trong cái quý 1 năm 2021 đây là một trong những yếu tố để tạo ra doanh thu lợi nhuận trong cái thời gian tới nên đây à, là một cái bước quan trọng mà Mark Lini sử dụng trong việc xác nhận được cái gì ạ à, cái chất xúc tác hay chính cái đòn bẩy giúp cho cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh và bước thứ ba đó là gì ạ à? bước thứ ba đó là chúng ta biết rằng là một cái doanh nghiệp phát triển mạnh một cái công ty tăng trưởng mạnh thì nó sẽ có rất nhiều dòng tiền lớn tham gia vào đúng không ạ bao giờ phải có dòng tiền lớn để đo lường được dòng tiền lớn thì chúng ta cần phải có công cụ ờ, phân tích kỹ thuật thì với chiến lược phân tích kỹ thuật đó là sử dụng giá khối lượng thế thì cái giá khối lượng đó là phương pháp phân tích gì ạ đó là chiến lược sử dụng cung cầu chiến lược uh, sử dụng đó là uh, nhân quả nỗ lực thành công mà những chiến lược này thì chỉ có trong phân tích kỹ thuật VSA các bạn sẽ biết rằng là giả sử nếu một cổ phiếu tạo đáy thì các bạn thấy biết là nó có cần phải có rất nhiều pha đây là pha A pha B pha C và pha D nó mới tăng trưởng được và trong quá trình phân phối thì nó cũng có gì ạ có những pha A pha B pha C pha D nó mới giảm được nên đây là một trong chiến lược mà nếu những ai đã nghiên cứu về VSA vì VSA là một cái công cụ thực sự là hữu ích dành cho các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật và nếu các bạn hiểu rõ về các quy luật cung cầu trong VSA đấy chẳng hạn như thế bạn biết rằng là cái thời gian tích lũy của cổ phiếu rất là dài nhưng khi nó bước vào một chu kỳ tăng thì chúng ta thấy là nó sẽ bước một cái quá trình tăng rất là mạnh đúng không tăng cực kỳ mạnh và các bạn thấy là mọi thứ nó đều có những nguyên tắc nhất định và nếu các bạn có thể hiểu rõ hơn là trong thời gian vừa qua có thể nhiều bạn sẽ thấy rằng là một cái cổ phiếu Masan tích lũy hàng bao thời gian nó không tăng nhưng khi nó bước vào một chu kỳ tăng thì nó tăng rất mạnh và đây là một cái mẫu hình Dũng gọi là mẫu hình à, vai đầu vai thì chiến lược của Mac Mini ông cũng sử dụng những chiến lược chỉ áp dụng về tập trung vào giá tập trung vào giá và khối lượng và ông không gần như không sử dụng à, bất cứ một cái công cụ kỹ thuật nào khác nên chính vì vậy cái, những cái công cụ này chúng ta gọi là mẫu hình giúp cho cái việc mà đơn giản hóa trong việc phân tích của mình và bạn biết rằng là VSA là một cái phương pháp mà được Quick Off nghiên cứu uh, qua phỏng vấn của thiên tài chứng khoán Limo và sau 6 năm đúc kết thì ông đã tìm ra một cái hệ thống phương pháp và đây là một hệ thống phương pháp này sau này được rất nhiều đầu tư như hôm trước chúng chia sẻ đó là Will Nell và bây giờ chúng ta cũng thấy là bản thân Macmi ông đã áp dụng và để tạo ra một cái lợi nhuận tức là cái lợi nhuận của ông trong 5 năm 5 năm từ cái tài sản của ông là 200.000 đô ạ sau 5 năm thì tài sản ông đã tăng lên 30 triệu USD tức là 200.000 đô và sau 5 năm đầu tư thì tăng một cách khủng khiếp là 30 triệu đô thì ở đây chúng ta thấy là rất nhiều các nhà đầu tư như là Mark này hoặc là rất nhiều đầu tư khác cũng áp dụng chiến lược này nhưng ở đây Dũng đang nói là Mac Mini họ cũng áp dụng chiến lược đó là mua khi mà cổ phiếu xác nhận trong một chu kỳ tăng và các bạn thấy rằng là à, có thể chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu nó đều cho những cái chu kỳ như xu hướng tăng những cái điểm mua như thế này và chúng ta thấy là nó cứ luôn lặp đi lặp lại với những mô hình à, chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai đây đây là một cái mô hình vai đầu vai thì chúng ta thấy những cái điểm mua thường là cho chúng ta thấy lợi nhuận khoảng 20% chúng ta sẽ không bao giờ mua trong cái xuống giảm và trong quá trình chúng ta tìm hiểu thì Dũng đã chia sẻ rất nhiều những cái mô hình kiểu ờ, vai đầu vai như thế này và những cái mô hình này nó cứ luôn lặp đi lặp lại trong cái chu kỳ này chúng ta thấy họ rất là nhiều cái cái mô hình như này và đây chính là những cái cách thức mà Mac Mini ông sử dụng trong quá trình đầu tư và chúng ta nhìn thấy không ạ và hôm nay chúng ta cũng thấy là một cổ phiếu như PNG cũng đã có những tín hiệu trong cái mô hình vai đầu vai việc chúng ta đợi và chúng ta mua ở những cái thời điểm như vậy thì đó là cái bước thứ ba mà chúng ta thấy là Mac Mini đó là sử dụng đó là chúng ta cần phải tìm kiếm những cái điểm mà độ an toàn cao nhất <clears throat> khi mà chúng Mac Mini sau khi mà nắm rõ được cái mẫu hình và cái mẫu hình này sử dụng chủ yếu là quy luật cung cầu sử dụng chủ yếu là quy luật nỗ lực thành công sử dụng Ờ, chủ yếu là quy luật nhân quả ba quy luật này đó là ba quy luật quan trọng nhất trong việc phân tích kỹ thuật và khi bạn nắm được uh, rõ được cái mẫu hình thì chúng ta ông sử dụng đó là cái điểm đó là điểm mua tối ưu các bạn biết rằng là thường thì mọi người sẽ mua cổ phiếu theo kiểu như là chúng ta mua khi vì nó rẻ đấy là cái chiến lược của rất nhiều các nhà đầu tư giá trị họ không quan tâm đến biểu đồ kỹ thuật và họ nói rằng là uh, bản thân cổ phiếu về phân tích cơ bản nó đã phản ánh hết rồi nhưng với Mac Mini thì ông không làm như vậy ông sẽ tìm kiếm những cái điểm mà chúng ta gọi là những điểm có sự xác nhận có độ an toàn cao nhất đây chẳng hạn ông mua điểm này có thể một vài trường hợp uh, nó cũng bị sai đúng không một vài trường hợp sai và ông uh, sử dụng một cái bước uh, cuối cùng đó là bước 5 đó là cắt lót uh, ông chỉ mua khi mà nó xác nhận và ông cắt lót ở cái mức là rất là an toàn đó là bốn phần trăm ông cắt ba phần trăm sáu phần trăm ông cắt uh, 30% ờ, và ông cắt nốt khi cổ phiếu giảm đến 8% tức là cái tỷ lệ mà thua lỗ của ông khi mà ông mua từ những điểm này rất là thấp và thậm chí là sau khi ông bị lỗ chẳng hạn thế thì ông có thể quay trở lại khi mà cổ phiếu xác nhận câu hỏi đặt ra là thế thì nếu mà cứ cắt lỗ như vậy thì có lẽ là chúng ta cứ phải cắt lỗ liên tục à thì các bạn biết rằng là ờ, để hoàn thành một cái mẫu hình đây là một mẫu hình thì bao giờ nó phải có những cái tín hiệu tín hiệu về điểm pivot hay là vùng kháng cự ờ, chúng ta gọi là vùng kháng cự yếu nhất thì khi mà cổ phiếu nó có những cái vùng kháng cự yếu nhất ở trong cái chiến lược của uh, Mac Mini thì chúng ta có một khái niệm đó là điểm pivot thì trong vết A người ta cũng nói đó là những cái vùng mà khối lượng cạn kiệt thì đây chính là những cái điểm mua có độ an toàn hoặc là cái điểm mà khi nó vượt thoát ra những cái đỉnh này thì cái điểm mua như này một là cái rủi ro nó cực kỳ thấp đúng không rủi ro nó cực thấp bởi vì nó đã một nó tạo ra một xu đi lên cái thứ hai là khi nó bị rơi thì những vùng dưới này là vùng hỗ trợ rất là mạnh nên bạn biết rằng là khi mà sử dụng chiến lược này thì ông đã tạo ra mức lợi nhuận 250% trong một năm mà liên tục liên tục trong rất nhiều năm thì khi mà áp dụng chiến lược này trong đầu tư của mình thì ờ, Dũng thấy rằng là thực sự nó hiệu quả và nó giúp cho các nhà đầu tư cá nhân những nhà đầu tư mà ờ, không có nhiều thời gian khi tham gia thị trường hoặc là những nhà đầu tư không muốn phân tích kỹ, kỹ thuật phức tạp hoặc với những nhà đầu tư mà chúng ta hiểu biết về phân tích cơ bản một cách uh, không phải chuyên sâu thì chúng ta vẫn phải áp dụng chiến lược này bởi vì đây là chiến lược mà theo nghiên cứu của Dũng nhiều năm là chiến lược có cái tỷ lệ an toàn cao nhất và lợi nhuận cũng là cao nhất so với tất cả các phương pháp khác nên nếu thực sự là bạn theo dõi những video của Dũng đặc biệt là những video mà chủ đề viết A thì bạn sẽ thấy nhận được là tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ đặc biệt những cổ phiếu về mà sàn Dũng biết rằng đã có rất nhiều các bạn đã đạt được lợi nhuận rất là cao hay là cổ phiếu uh, Hòa Phát đây là cổ phiếu và những cái cái điều mà các bạn có thể theo dõi khi mà Dũng đã chia sẻ trước đó chứ đến thời điểm này thì đây là thời điểm chúng ta cần phải chốt lợi nhuận rồi ạ tại vì khối lượng tăng giá à, không tăng đây chẳng hạn thế thì rõ ràng chúng ta phải chốt lợi nhuận và cổ phiếu VCS tất cả những cổ phiếu này nếu những ai đã theo dõi Dũng thì chúng ta có thể quay trở lại những cái lúc mà Dũng chia sẻ ở vùng trước đó thì lúc đấy chúng ta mới có thể nhìn nhận được một số các bạn thì có hỏi Dũng là uh, sao lại chia sẻ cổ phiếu Masan mua ở vùng này ở trên uh, comment có một số bạn có hỏi thì các bạn vì các bạn không hiểu rõ là uh, đây là cái thời điểm mà Dũng đã chia sẻ trên cái mô hình vai đầu vai thời điểm này là chúng ta đã bán dần ra rồi ạ và những bạn nào mà đã có kết quả những cái cổ phiếu này trong quá trình Dũng chia sẻ thì hãy comment hãy comment để cho các bạn khi mà các bạn không theo dõi hết cái chương trình của Dũng mà bạn chỉ xem gọi là nửa vời á một số anh chị em thì xem nửa vời hoặc là xem một đoạn sau đó chúng ta kết luận thì dẫn đến là chúng ta làm cái gì nửa vời thì ờ, làm sao mà thành công được đúng không ạ không thể thành công được nên khi mà các bạn thực sự mà à, muốn thay đổi hoặc là yêu quý Dũng hoặc là muốn tham gia những chương trình của Dũng thì các bạn có thể đăng ký kênh và theo dõi tất cả những chia sẻ này bởi vì Dũng tin chắc rằng là sau cái chia sẻ của Dũng trong vòng 20 đến 30 ngày thì các bạn sẽ thấy là uh, tài khoản của bạn thứ nhất nó sẽ tăng lên rất là đáng kể cái thứ hai là bạn quản trị rủi ro tốt hơn thứ ba nữa là bạn có kiến thức để bạn có thể thay đổi uh, cái tư duy của bạn trước đây khi mà bạn tiếp tục mua theo một cái trường phái đó là mua khi mà cổ phiếu trúc đầu xuống và đây là một chiến lược đầu tư rất là tuyệt vời nên chính vì vậy thì uh, hãy đăng ký kênh của Dũng để nhận được những video tiếp theo của Dũng trong uh, ngày mai và hãy đăng ký kênh ngay ạ hãy đăng ký ở phần bên dưới đó là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông ở phần bên, bên cạnh đó thì à, Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ uh, nhận được những video tốt nhất và đặc biệt là những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ thì chúng ta có thể mua được những thời điểm mà uh, có thể là mang lại chúng ta lợi nhuận trong thời gian tới. Uh, cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Dũng trong buổi tối hôm nay. Uh, video tối hôm nay thì có lẽ các bạn sẽ thấy là Dũng up khá muộn bởi vì uh, Dũng vừa có một cái khóa đào tạo xong. Tuy nhiên thì ừ, Dũng luôn luôn mang lại những cái cổ phiếu mà có thể là hot nhất trên thị trường nên bạn yên tâm là với những video này Dũng tin chắc là bạn luôn luôn nhận được những giá trị tốt nhất trong chiến lược đầu tư của mình một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn